Đơn vị sản xuất, làm clip viral cảm động tại Hà Nội, dịch vụ làm phim viral video chuyên nghiệp hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm với mong muốn tạo ra được một cú hit cho việc đẩy nhanh việc quảng bá hình ảnh, nhãn hiệu của sản phẩm tới người tiêu dùng. Một đoạn phim viral video sáng tạo đi kèm với một kế hoạch truyền thông được tính toán kỹ lưỡng sẽ giúp doanh nghiệp có được đột phá trong doanh thu bán hàng và marketing hình ảnh. Đặc biệt, viral cảm động là một trong những dạng viral được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất hiện nay. Viral cảm động vừa định hướng được sức ảnh hưởng của sản phẩm đối với khách hàng vừa thu hút và chạm vào tâm lý của người xem một cách chân thực nhất. Trong kỷ nguyên của social media và giao tiếp qua Internet, ngày càng nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube. Chỉ với một cú click đơn giản, một bài buộc có thể được chia sẻ tới hàng chục ngàn người trong vòng vài tiếng, thậm chí vài phút. Hiện nay, video trở thành một công cụ hữu hiệu để viral nội dung bởi nó thu hút một lượng cực lớn người xem. Không giống như các bài viết, video không cần người xem phải tốn thời gian để đọc, hiểu mà nó hấp dẫn ngay từ phần nghe, nhìn thu hút nhanh chóng mọi đối tượng bất kể tuổi tác, địa vị, một video được coi là viral khi nó đạt số lượng view, lượng like, share cao hơn 5, 10 lần so với mức thông thường, trong cùng khoảng thời gian, nắm bắt được những tâm lý của khách hàng khi làm viral cảm động. Icon Media là một trong những đơn vị sản xuất viral cảm động chuyên nghiệp nhất khu vực phía Bắc. Icon Media sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm, giàu sức sáng tạo. Các biên kịch của Icon Media sẽ giúp bạn tạo ra những kịch bản cảm xúc, lôi cuốn sự đồng cảm của người xem. Hãy xem ngay và luôn các sản phẩm của chúng tôi đã đặt hàng cho dự án mới của các bạn. Hãy liên hệ ngay tới Icon Media theo hotline 0927102666 để được Trung ương vấn trực tiếp.